lời dạy của người đối với sinh viên Việt Nam diễn ra trong bối cảnh miền Bắc đang thực hiện kế hoạch 3 năm lần thứ hai 1958-1960. Cùng với các lĩnh vực khác, trên lĩnh vực văn hóa giáo dục, chúng ta đã đạt được nhiều thành tiệu quan trọng, góp phần không nhỏ vào việc nâng cao dân trí, bồi dưỡng nhân tài cho đất nước. Tuy nhiên, cũng có những vấn đề mới trong thực tiễn đặt ra, đòi hỏi phải kịp thời chấn chỉnh, định hướng. Bác đã chỉ rõ, lao động trí óc mà không lao động chân tay chỉ biết lý luận mà không thực hành thì cũng là tri thức có một nửa. Vì vậy cho nên các cháu trong lúc học lý luận cũng phải kết hợp với thực hành và tất cả các ngành khác đều phải lý luận kết hợp với thực hành, học tập kết hợp với lao động. Lời dạy của người chỉ ra phương châm giáo dục đào tạo bao hàm cả lý luận và thực tiễn, lý thuyết với thực hành. Người xác định lao động là quyền, là nghĩa vụ thiêng liêng của mỗi công dân đối với Tổ quốc. Ai cũng phải tùy khả năng của mình mà tự nguyện tự giác tham gia lao động, góp phần xây dựng nước nhà. Mỗi người phải nhận rõ lao động là vinh quang, lao động chân tay hay lao động trí óc đều là vẻ vang đáng quý. Do vậy, học tập phải kết hợp với lao động sản xuất. Học tập và làm theo lời bác dạy, công tác huấn luyện đào tạo trong quân đội luôn được Quân ủy Trung ương Bộ Quốc phòng, cấp ủy chỉ huy các cấp quan tâm, lãnh đạo chỉ đạo, triển khai thực hiện nghiêm túc với việc ban hành nhiều chỉ thị, nghị quyết chuyên đề, lãnh đạo công tác huấn luyện công tác giáo dục đào tạo và được cụ thể hóa thành những quan điểm, nguyên tắc trong huấn luyện. Trong đó xác định lý luận liên hệ với thực tiễn, lý thuyết đi đôi với thực hành, lấy thực hành làm chính, kết hợp chặt chẽ giữa huấn luyện, kiểm tra và diễn tập các cấp có bắn đạn thật để không ngừng nâng cao chất lượng tổng hợp, đáp ứng tốt yêu cầu nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới. Kết quả công tác huấn luyện đào tạo được xác định là một tiêu chí quan trọng, là thước đo để đánh giá năng lực lãnh đạo chỉ huy của cấp ủy, chỉ huy các cấp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 ngày 7 tháng 5 năm 1948, thành lập Hội Văn nghệ Việt Nam tại chiến khu Việt Bắc. Ngày 7 tháng 5 năm 1954, chiến dịch Điện Biên Phủ giành thắng lợi, góp phần quyết định kết thúc cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp trong 9 năm. Từ giữa năm 1953, Bộ Chỉ huy Pháp ở Đông Dương bắt đầu thực hiện kế hoạch Nava, xây dựng khối cơ động chiến lược mạnh nhằm giành quyền chủ động trên chiến trường chính. Địch chủ trương nhanh chóng tăng cường binh lực trên các hướng bị uy hiếp, củng cố vùng chiếm đóng, tổ chức phòng ngự bằng tập đoàn cứ điểm, coi đó là biện pháp tác chiến chiến lược để đối phó với các cuộc tiến công của chủ lực ta. Trên cơ sở phân tích âm mưu của địch và khả năng của ta, Chủ tịch Hồ Chí Minh khẳng định địch tập trung quân cơ động để tạo nên sức mạnh, ta buộc chúng phải phân tán lực lượng thì sức mạnh đó không còn. Trước khi ta tiến công, địch đã xây dựng tập đoàn cứ điểm Điện Biên Phủ gồm 49 cứ điểm. Với lực lượng đông, hỏa lực mạnh, hệ thống công sự vật cản được xây dựng vững chắc, hoàn chỉnh và tận dụng được thế lợi của địa hình. Tập đoàn cứ điểm Điện Biên Phủ là hệ thống phòng ngự mạnh nhất Đông Dương lúc bấy giờ. Bộ chỉ huy Pháp coi Điện Biên Phủ là một pháo đài không thể công phá và tin chắc sẽ gây cho Việt Minh một thất bại nghiêm trọng. Xác định quân Pháp đưa quân chiếm giữ Điện Biên Phủ là có lợi cho ta. Ngày 6 tháng 12 năm 1953, Bộ Chính trị, Ban chấp hành Trung ương Đảng họp thông qua kế hoạch tác chiến và quyết định tập trung đại bộ phận chủ lực tinh nhuệ, mở chiến dịch tiến công tiêu diệt tập đoàn cứ điểm Điện Biên Phủ, giải phóng toàn bộ Tây Bắc, tạo ra sự chuyển biến mới trong cục diện chiến tranh và tạo điều kiện cho Lào giải phóng Thượng Lào. Chỉ huy trưởng kiêm bí thư đảng ủy mặt trận là Võ Nguyên Giáp, sở chỉ huy chiến dịch đặt tại Mường Phăng, thời gian nổ súng dự định vào ngày 13 tháng 3 năm 1954. Kết quả, sau 56 ngày đêm chiến đấu liên tục, quân và dân ta đã tiêu diệt toàn bộ tập đoàn cứ điểm Điện Biên Phủ. Chiến dịch Điện Biên Phủ đã loại khỏi vòng chiến đấu một lực lượng lớn sinh lực địch và phương tiện chiến tranh của địch, giải phóng địa bàn có ý nghĩa chiến lược, dám một đòn quyết định vào ý chí xâm lược của thực dân Pháp, xoay chuyển cục diện chiến tranh, tạo điều kiện thuận lợi cho đấu tranh ngoại giao của ta đi tới kết thúc chiến tranh. Chiến thắng Điện Biên Phủ trở thành cột mốc vàng của lịch sử dân tộc Việt Nam, niềm tự hào của dân tộc và phong trào giải phóng dân tộc trên thế giới. Theo Bách khoa Toàn thư Quân sự Việt Nam ngày 7 tháng 5 năm 1955, ngày thành lập Quân chủng Hải quân, Cục Phòng thủ Bờ bể thuộc Bộ Quốc phòng Tổng tư lệnh, thực hiện nghị quyết của Tổng quân ủy về xây dựng lực lượng phòng thủ bờ biển, ngày 7 tháng 5 năm 1955, Bộ Quốc phòng Tổng tư lệnh ra nghị định số 284 NDA thành lập Cục Phòng thủ Bờ bể trực thuộc Bộ Nhiệm vụ của Cục là giúp Bộ Tổng Tư lệnh chỉ đạo Bộ đội Phòng thủ Bờ Biển, đào tạo cán bộ, nhân viên, thủy thủ, sản xuất các dụng cụ phương tiện về thủy quân, xây dựng các thủy đội phòng thủ bờ biển rồi chuyển giao cho các liên khu, sau này là quân khu, ngày 7 tháng 5 năm 1955 trở thành mốc son lịch sử đánh dấu sự ra đời của Hải quân Nhân dân Việt Nam. Ngày 7 tháng 5 năm 1985, ngày thành lập Bệnh viện Quân y 15, Binh đoàn 15, sự kiện quốc tế, ngày 7 tháng 5 năm 1840, ngày sinh nhà soạn nhạc nổi tiếng nước Nga Pio Ilyich Tchaikovsky, ông là một trong những người đặt nền móng cho nhạc giao hưởng của điển Nga. Ngày 7 tháng 5 năm 1861, Tagore, nhà thơ lớn, nhà văn hóa lớn của Ấn Độ, ra đời tại Kolkata. Ông mất ngày 7 tháng 8 năm 1941, họ 80 tuổi. Ông được coi là thần đồng trong lĩnh vực văn học. Các tác phẩm nổi tiếng của ông như thơ dâng, malaka, người làm vườn, mùa hái quả, ngày sinh, thơ ngắn. Ngày 7 tháng 5 năm 1959, bác thăm Sơn La thuộc khu tự trị Thái Mèo và gặp gỡ động viên đồng bào Thuận Châu. Đồng bào khu tự trị đã từng cùng bộ đội ta đánh thắng trận Điện Biên Phủ, đuổi hết giặc Tây, giải phóng đất nước. Ngày nay đồng bào, bộ đội và cán bộ lại càng phải cùng nhau đoàn kết phấn đấu để giành lấy một thắng lợi to hơn nữa là tiêu diệt cho hết giặc đói, giặc rốt, làm cho mọi người đều được no ấm, đều biết chữ, làm cho mọi người đều được hưởng hạnh phúc yên vui. Ngày 7 tháng 5 năm 1963, bác viết bài báo kỷ niệm thắng lợi Điện Biên Phủ ký bút danh TL, đăng trên báo Nhân dân, nhấn mạnh ý nghĩa của chiến thắng lịch sử này. Ngày 7 tháng 5 năm 1964, kỷ niệm 10 năm chiến thắng Điện Biên Phủ chấn động địa cầu, bác viết vào sổ cảm tường của Bảo tàng Điện Biên Phủ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 Trang nhất báo Quân đội Nhân dân ngày 7 tháng 5, các năm 1970, 1973, 1974, 1979, 1984 đăng ảnh Hồ Chủ tịch tặng huân chương cho các chiến sĩ đã lập công xuất sắc trong chiến dịch Điện Biên Phủ. Trên Trang nhất ra ngày 7 tháng 5 năm 1970, đăng lời của Bác Chiến thắng Điện Biên Phủ càng làm sáng ngời chân lý của chủ nghĩa Mác Lenin trong thời đại ngày nay. Chiến tranh xâm lược của bọn đế quốc nhất định thất bại, cách mạng giải phóng của các dân tộc nhất định thành công. Trang nhất số 2835 ngày 7 tháng 5 năm 1984 đăng lời của bác Chiến thắng Điện Biên Phủ là thắng lợi vĩ đại của nhân dân ta, mà cũng là thắng lợi chung của tất cả các dân tộc bị áp bức trên thế giới. Chiến thắng Điện Biên Phủ càng làm sáng ngời chân lý của chủ nghĩa Mark Lenin trong thời đại ngày nay. Chiến tranh xâm lược của bọn đế quốc nhất định sẽ thất bại, cách mạng giải phóng dân tộc nhất định thành công. Trang nhất báo Quân đội Nhân dân số 1354 ngày 7 tháng 5 năm 1964 đăng ảnh Hồ Chủ tịch và các vị lãnh đạo đảng, mặt trận, nhà nước tới dự meeting trọng thể kỷ niệm 10 năm chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ. Trang nhất báo Quân đội Nhân dân số 5033 ngày 7 tháng 5 năm 1975 đăng ảnh Hồ Chủ tịch cùng các đồng chí lãnh đạo đảng và nhà nước bàn kế hoạch tiến công Đông Xuân 1953-1954. Trang nhất báo Quân đội Nhân dân số 5395 ngày 7 tháng 5 năm 1976 đăng ảnh Hồ Chủ tịch trên lễ đài Ba Đình khi Đảng và Chính phủ về thủ đô sau chiến thắng Điện Biên Phủ. Trang nhất báo Quân đội Nhân dân số 12200 ngày 7 tháng 5 năm 1995 đăng ảnh Bác Hồ cùng các đồng chí trong Bộ Chính trị xem và duyệt kế hoạch mở chiến dịch Điện Biên Phủ. Trang nhất báo Quân đội Nhân dân số 17259 ngày 7 tháng 5 năm 2009 đăng ảnh Chủ tịch Hồ Chí Minh và các đồng chí trong Ban Thường vụ Trung ương Đảng họp quyết định mở chiến cuộc Đông Xuân 1953-1954 và chiến dịch Điện Biên Phủ, xã Phú Đình, huyện Định Hóa, tỉnh Thái Nguyên cuối năm 1953. Trang nhất báo Quân đội Nhân dân số 17981 ngày 7 tháng 5 năm 2011 đăng ảnh Chủ tịch Hồ Chí Minh và các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước họp bàn quyết định mở chiến dịch Điện Biên Phủ. Trang nhất báo Quân đội Nhân dân số 18704 ngày 7 tháng 5 năm 2013, đăng ảnh Trung ương Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh quyết định mở mặt trận chiến lược tiêu diệt tập đoàn cứ điểm của quân viễn chính Pháp ở Điện Biên Phủ. Tranh nhất báo Quân đội Nhân dân số 2134 ngày 7 tháng 5 năm 1967 đăng tin Hồ Chủ tịch ký lệnh thưởng huân chương độc lập hạng nhất cho quân và dân Hà Nội. Trang nhất báo Quân đội Nhân dân số 19426 ngày 7 tháng 5 năm 2015 đăng ảnh Bác Hồ và Bộ đội Hải quân kèm bài viết